จะอื้อจะเกลุงกูรู้ก็อลุลิงกูชอบชิตาก็เจงอย่าอื้อชิกองเตอื้อมุตัวโอเคอื้อมาลีชิลุง要做好大地。 cha lo chúa cứu chia có ư tàu của kê nó trầu hồng đã để của chan đu đi tu chia trầu cú xia cú nhân xa tia hậu cú lu xia e cha lu co vì lo dễ cho hai cú chỉ rong ya có nói rong e cho lu cú lần mùa chỉ lụi rau nhỏ hồn thia tê dù lo dù kế oan năng chỉ rong chỉ mắt gió mong thia trâu hay lìa nó qua lại có gió nu trà ngôi nu chê có chùa kê lăng hòa có phong có dư hai tia lúa chín cho nhẹ cha ekatano Chachi mwatu pakasho kwa mwa Tume nang rong oai shiamo Chi son lun cho nang lia li gu dân chỉ muốn nô cho lúa tàu rong rầu còn trong trong sự tế sự thơ ua lúa chín tròn trâu tia chín tròn nhà tu năng lìa lìa plua lê cu non và xem hoa cho em sao luôn cho chả môi nô có hoa vừa kia lần mùa à. có mong có dư hay tia lúa chim cho nhà e có cho lúa chả chỉ mua tu ba có cho qua mua tu mẹ nàng dòng ua chia mò chỉ cho luôn cho nàng lìa lìa cua rằng chỉ muốn nô trò lúa tàu rong dòng còn trong gióng xưa tết xưa chờ ua lua chín thon trâu tia chín thọ nhà tu năng lìa lìa plua lê cu nó và xem mà cho em sao luôn cho chả môi nô có hoa dùa kia từ lưu xe cháu có lời ô vì cử chỉ ô tu nên qua có lù nô nó cô ma li mô có đêm đã có mong mà linh chi tôi chúa có ý rõ xin tiếng non có ý Nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, lúc đó thì cũng nhiều cho nên là khi ấy cho chua này cho chua là nó này cho chua rồi cần rồi hữu ích tới chuyện Việt Nam để rồi thì một sự giờ lên đâu ta sĩ đó quý cho nên sự đại một khi cho chút đến đó giờ nên lên từ chỉ tôi bớt cho chút đến đó chỉ nên chỉ đó cũ một số và giờ lên từ bao lại là chỉ cũng cũng chỉ hai tiếng ta chỉ cho chút đến đó giấy cho chút là nếu một quốc gia thì khó thành đâu mà chè nên sẽ lời giờ chỉ mua lên từ bao đầu này chỉ nên sẽ lời chỉ lên đó cũ bé một số cho chút nó thế để ở rồng đi trả thế mình kho họ mó rồng đi trả giờ dẫn đến sau của tụi tí này lý do xứ lọ khó chua là lũ cu rong anh từ rồi giác thì cho khỏi đẹp bây giờ bỏ công giờ công đừng giờ cho thật chua này dẫn đến sẽ đời giờ đi giờ cũng bên ngủ xong cho chua kia là là gì nó sẽ đợi nè cho lon đá nè cho ở cú yo hai chỗ này chỉ giờ cho chua này lon đá cho chua nó chè nửa giờ cho chua và nửa mua cua chạp lời theo và nửa rồng mò pla theo rồng cú tàu hồ nó nhờ tiền này lên từ chỉ tàu bao mà chỉ chỉ đi ờ, comment tuổi cú yếu đó ý cho um, chỗ này này cho khoa thì cú ấy tuổi tin này sẽ rồng chập là đi đó này cho chua là nó chỉ nè nhớ cho chua quả nè mua quất chập là nè giờ hai tia cho nó chỉ cú chỉ hỏi tiệt có yếu chọc kia lúc hồ bổn đông để nó anh được thế này kia nè cho nên nó sợ tiệt có mất chấm lòng để nó cho một bó chùa tí tê á cho một bó chùa khó chùa khó chờ chú nhà nữ mua á sư chế thiết số tê trong bao rê sư chị à, nữ muốn xua sư chế nữ yên chia lại nó chị ta hãy tiền này cho một cho à, nữ chia chị chia kia đi khó nào mà nên chị cho nên chị ừ, cho bông xia kia đi nó cho chua để nó đó nữ đẹp lòng để nó sẽ có tù ý giá mình mình để nữ lúc hầu nó ý à mẹ mẹ lý nó xí lò nếu nhìn chia tàu với chân đồng của lò chập là lý nó lại hãy giờ khó chọn này chỉ so thật kìa lý họ hãy à dọn đợi khó rong chua nè giờ mua tao hồ cho nó mà giờ hãy tì à bỏ à, rễ trồng tao hồ tê là cũng mua thế này chị cũng kia khó à, ngay to cho nên đây cho khó nói chị nếu giờ giờ hãy à ngay to thế chị nên mua ờ, cho là trong mà mò cho là khứ cho lọ lậu cho một khứ rồi cho khó thì cho chua này non nữa nhà có mất trong mà mò lại chỉ nếu ôm lậu hành cần gấu này nếu mới cho và ờ, ria nhớ hổ mà đừng lậu cần gấu đi nhà linh đỡ đó chỉ này sẽ đời do hai tiền mất lá là chỉ này rồi trụ để cho anh gì mà mò để nó xứ cho lọ su để cho lọ rời lúc lá xứ nhìn rồng lại chỉ ta hay tiền này yêu hậu yêu hay tiền này mua hậu kia mà hút lá lửa còn để nó chơi giờ hay tiền này yêu chia thì yêu tuổi lần chơi cũng yêu chỉ bao liền nữa nè giờ linh đầu nhớ rằng số linh số tuổi nè lúc xí hậu nó chỉ cũng chủ chân nên chuyện đó là xin chỉ linh nó xứ một lúc xí hậu bên mà là sinh chỉ đùa nè